Thank you. Tuấn, Trung Yến, ừ. Phương, dạ. Kim, tất cả anh chị em hôm nay thì cũng là hiệp vẫn là mùa xuân năm mới ờ, cũng lâu lâu rồi gia đình Bắc Sơn là cũng tổ chức vào mặt anh chị em hôm nay là kết hợp là có thời điểm cháu nghĩa đi công tác ở nước kỳ đi vào công phòng đã bên kia thì cũng chính là mấy hôm nữa tuần sau về tuần sau dạ, là kín hết lịch rồi hôm nay để làm lại về tối thôi à, các bác làm một cơm mà tất cả mọi người cũng là hòa hợp cùng dân, ta cùng cái nghĩa đi tác về mạnh khỏe như về tốt và là nhiệm vụ của đoàn công tác đang cho thực ra nói thì à, cũng đồn lớp lo bố bố hóa ra đẹp à? cái đêm thở ngắn thở dài đấy sao tình nhìn là biến động thiên tai không biết thế nào à thiên tai là giặc giá, ghét ở lên mình trộm cướp cướp bóc ở đâu thế này nó có các sự kiện thảm họa là có trộm cướp cướp bóc ở đấy đấy cũng rất là lo lắng bây giờ đi lại máy bay nước an toàn không đến giờ hôm nay cháu về đến nơi an toàn rồi chung một chúc tất cả mọi người mừng các cháu về đánh giá sẽ là mừng người cấp hôm nay là có Đấy, ờ, có, có chú đỡ đầu của chú chú Hạnh Hoa là điện cũng nghe không biết là trục chặt kỹ thuật rượu say là sao nằm ở chỗ. Cảm ơn. em còn lái thì sao lại không được uống rượu thì chú từ từ nhá chưa được đâu mọi người từ tối giờ là có cả nhà gặp mặt đầu xuân bà hòa lân với các em nhà cầu hôm nay là cả nhà mình Thế hôm nay là ngẫu nhiên mà